rất nhanh rất kỹ thuật chốt ra hậu bảo đá hoa và chín mươi của phá phá lên nguyện hậu bảo và các hàng rất tốt của đàng hoàng đàng hàng đàng hòa đột phá tôi quá người ra đây rút quá đẳng cấp tỷ số được bỏ dành cho cáo tù Bio đối mặt với rất nhiều những tuyển thủ nguy hiểm khó vào rút của Đức Thành Nhật Duy nguy hiểm rất nguy hiểm phút xa đó là cơ hội thứ ba dành cho hồ công mang áo số 18 bên phía Rio giờ này hồi nữa ba ơi ba đó là đẳng cấp và là thương hiệu đẳng hoa ba người đẳng hoa để bóng đã phạt dành cho há thủ của Pháp trọng tài của Minh đã rút sẵn trước thời bàn Thanh Lâm Nhiều bóng rất tốt Rồi Không đâu Và vô lên ngay của số 7 Nguyễn Tâm Thanh Vẫn là đăng qua Rất khỏe, mạnh Bóng đã hết đường ngang cảm ơn. rất đáng tiếc quả vô lê rất đẳng cấp đóng hoa phút ra không vào vất mặt rất đáng tiếc như vậy là trợ lý trọng tài cũng đã căng cờ báo việt vị rất tiếc bốn lại coi và xoay người và tung ra cú sút của trần đức thành đức thành phản công tiếp tục mạnh hơn nguyệt và như vậy là có bàn thắng nâng tỷ số lên hai một dành cho cầu thủ hoài nhơn người có bàn công đó là số 10 nguyễn đại đức trở lên tròn đào đức thành đảo lối tấn thành đối phương đang kẻ rất sát để có quả đá phạt dành cho cá thủ Nino Bóng được quét sâu xuống bên cánh phải Thực hiện cú căng ngang vào bên trong Rất hay Chúa thủ đây Tỷ số được cân bằng hai đều dành cho thủ Nino Và người được ghi bàn vẫn là tiền đạo ta có thể nói những bất ngờ những bất ngờ mà môn thể thao vua đã đem đến cho quý vị khán giả những bất ngờ này đến bất ngờ khác đến chỗ đó được quá ngủ đến thủ bác đá với tây giáp và vậy có bàn thắng có lúc ở trận đấu này đó là đăng quang để đảo mang áo số 90 về tổng của bác và đúng lúc này trọng tài pha công minh đã phải kết thúc và kết thúc trận đấu hai đội hòa nhau với tỷ số hai đều với một cú đúc của Lê Huỳnh Đức và cú này được thực hiện bởi Đăng Khoa và có thể nói đây là trận đấu hay nhất trong ngày hôm nay ban tổ chức của chúng tôi chấm đây là trận đấu hay nhất của ba trận đấu từ trận đấu khai mạc thứ hai và thứ ba